vào <laughs> dạ vâng xin à, kính chào toàn thể quý khán giả trở lại với chương trình của lan tỏa yêu thương tv à, sau phần chia sẻ của bác công lý thì hiện nay là bác à, bận công tác bận họp à, nên à, chương trình của lan tỏa yêu thương sẽ tiếp tục cùng với chú à, giảng viên hoàng anh khiêm đến từ thành phố hồ chí minh À, thưa quý vị khán giả thì trong cái thời gian vừa qua chúng ta biết đến uh, chú Hoàng Anh Khiêm thông qua trên kênh sóng của Thám tử ẩn danh 2 và trên uh, Facebook cá nhân của chú chúng ta thấy rằng là chú là một người rất là am hiểu các cái lĩnh vực nhất là kể cả về nghệ thuật âm nhạc thi ca hội họa à, và bên cạnh đó cái à, chủ lực của chú cũng là cái góc nhìn về xã hội góc nhìn về à, nhân sinh quan về ừ, các vấn đề liên quan tới à, à, chính kể cả có cả chính trị thời sự đấy thì à, chúng ta biết rằng là chú có rất nhiều các cái quan điểm đưa ra trên kênh của thám tử ẩn danh hai rồi cũng như là trên à, Facebook cá nhân để lại rất nhiều các bài viết rất là hay trong đó à, cũng có rất rất nhiều các bài viết liên quan tới vụ án biêu cục cổ voi. Và trong đó, Lan Tỏa Yêu Thương rất là tâm đắc với một nội dung bài viết của chú Hoàng Anh Khiêm có nói về vụ án biêu cục cổ voi thông qua dạng là một cái bài thơ Im lặng là tội ác của chú. Thì à, à, hôm nay lan tỏa yêu thương sẽ có dịp để trò chuyện cùng với ờ, chú Hoàng Khiêm về cái chủ đề này. Thì trước khi mà chú Khiêm sẽ đưa ra cái vấn đề tại sao chú lại đưa ra một cái bài thơ với cái tựa đề nó hay đến như vậy đúng không? Im lặng là tội ác. Và trong cái nội dung đó à, chú muốn nhắn gửi tới cộng đồng tới nhân dân, tới người yêu công lý, thậm chí là tới cả các cơ quan chức năng lãnh đạo đảng, nhà nước những vấn đề gì thì à, chú sẽ cho à, con cùng với à, tất cả bà con cộng đồng mạng được biết nhé thì à, trước khi đi vào thì con cũng mạn phép chú à, xin phép được đọc cái nội dung cái bài im lặng là tội ác của chú lên để cộng đồng mạng lắng nghe im lặng là tội ác tôi biết anh biết chúng nó biết vậy mà im thiên thít như heo tế chờ đến ngày mân thịt hay một bầy cừu nhìn chó sói nhen anh những câu từ rất là đanh thép ạ vâng rất là đắt phát đình ăn oan chúng giả điếc giả câm bí mật quốc gia hay bóng tối thế lực ngầm. Rồi hồ sơ AK sẽ vén màn sự thật. Bè lũ, quan tham, toan tính điều còn mất. Ích kỷ, cầu an, tung chiết luận bầy đàn. Và sau hết, những kẻ giết người cũng biết. Giết khẩu, giết người đã hơn 10 xác chết. Có cả công tố, công an hay nhà báo liên quan. Ám ảnh cả tâm linh báo oan rất kinh hoàng cái ác sẽ đăng quang bữa tiệc máu sắp tàn trời dùng từ chúng sẽ chúng chẳng sợ chúng chẳng sợ hồi cha hay hương chi phán quyết lương chi phán quyết rồi một ngày kia bưng bít rồi cũng chết cũng có đời con thân xác ruỗng trong mồ linh hồn bị giam trong ngục tối mịt mù Lời nguyên rủa ngàn năm sau vọng lại, lũ con cháu muôn đời phải sống trong sợ hãi, trong tủi nhục ê chề, điên dại giữa u mê. À, và trong đây thì à, chú cũng à, đã trích lại một cái nội dung là một status trên mạng xã hội đã khái quát vụ án biêu cục cầu voi bất ngờ không khéo sẽ trở thành đại kỳ án có nhiều người tham gia giết người nhất. Vụ án sẽ còn được nhắc tới mãi sau này một cái nội dung à, à, gọi là tái bút đi của chú Hoàng Anh Khiêm đã để lại khiến cho cháu cũng rất là sườn da ga. Một vụ án biêu cục cầu voi rất voi bất ngờ không khéo sẽ trở thành một đại kỳ án có nhiều người tham gia giết người nhất. Trời. À, chúng ta biết rằng là có rất nhiều người à, đã bị chết trong cái vụ án này rồi nhưng ngày hôm nay thì à, à một lần nữa lại được nghe thấy rằng là sẽ có rất nhiều người tham gia giết người nhất à, có phải chăng chú đang muốn nói ẩn chứa về một cái vấn đề liên quan đến góc độ âm mưu thủ đoạn âm mưu chính trị gì đó hay không vâng à, tất cả những vấn đề à, liên quan tới nội dung một cái bài thơ dùng những từ rất là đắt trong thời à, trong à, cái nội dung mà lan tỏa yêu thương đọc của chú Hoàng Kiêm à, sau đây sẽ được à, chú chia sẻ bằng chính à, con người đã viết lên cái chai tút này mời chú ạ à, vâng xin uh, thưa cộng đồng mạng và các cựu chiến binh yêu công lý à, thì chúng ta biết rằng là trên các trang kênh của thám tử danh hai Alibaba Phạm Tư Bao Công rồi là chó Minh ờ, Lan Thoại Yêu Dương này thì cái bài thơ này tôi đã viết cách đây là khoảng 2 năm rồi Thế tôi thấy là bài thơ nó hơi nặng nề một chút cho nên là có lẽ là cũng chưa đi vào lòng người đọc thế thì tôi vốn là một ờ, nhà thơ đấy là chuyên viết về thơ trữ tình thôi thế nhưng mà gần đây thì là tôi với anh Thái Thăng Long rồi là Nguyễn Duy ở Sài Gòn này nhà thơ Thái Thăng Long nhà thơ trữ tình Hà Nội Nguyễn Duy có hơi ấm mổ dơm mà của thời Trung Mỹ <clears throat> thế thì chúng tôi đã chuyển dần sang cái thơ thế sự <laughs> mà hàng loạt những bài thơ thế sự đã diễn ra <clears throat> thế để nói về thơ đấy thì chúng ta biết rằng là đau buồn luôn luôn là vẻ đẹp lấp lánh của thơ ca còn trong tình yêu đấy hay thơ trữ tình đấy thì thơ thất tình mới hay chứ thơ mà hạnh phúc quá hay là ờ, tình yêu rào rạt phơi phới như sóng biển như con thuyền dạn vỡ mình nghe chừng nó nó chưa thuyết phục người ta lắm chưa rung động lòng người cho nên tôi mới làm cái bài à, về, <laughs> chán thơ làm về thơ thì phải du dương nó là hùng biện du dương mà thế nhưng mà về đấy thì lại dễ đi vào lòng người nhất vì nó dĩ dỏm và nó nó dễ thuộc dễ nhớ Đó, tôi xin đọc cái bài thơ này bài này cũng đã làm cách đây là hơn 2 năm rồi <coughs> nghe về nghe về nghe về vụ án nội phản mưu toan chính trường lật đổ máu còn loang lổ chứng cứ phi tang lấp liếm vu oan giang hồ ân oán tình tiền tù tội đêm hội cầu voi giết người cướp của công an vây bùa nghi phạm biệt tâm bởi thế lực ngầm bao che hung thủ án không chứng cứ nhân chứng cũng không hồ sơ dối tung phớt lờ tố tụng mưu mô một bụng kịch bản bức cung tránh án ông hùng bà nhanh khởi tố cừu non sao hố án tử oan xa là hồ duy hải thế rồi cùng mãi suốt 13 năm hết đứng ngồi nằm kêu oan không thấu pháp quyền láo nháo xử nhanh thành chậm sang sợ quá hèn gõ đem giết quách nhưng rồi báo sạch quốc hội công minh công luận bất bình phơi bày sự thật bản án trái luật mất mặt quan quả công lý mù lòa mập mờ chạy án giết người chưa án diệt khẩu chưa xong quả báo an hồn hơn 10 ba mạng điều cho hoảng loạn công tố vô an xét xử bạo tàn nhiều thằng vãi đái chết trong sợ hãi sản nhập tan hoang cảnh tượng kinh hoàng hỏa thiêu địa tạng trời chưa kịp dạng xin ngài tránh án hạ màn đi thôi đi kịch luân hồi tránh sao nghiệp quật trời đánh thánh vật những kẻ ác tâm chết dẫm chết bầm ngàn năm nguyên rủa tổ tiên tuổi hổ lâu đài biệt phủ cả lũ tham ngu lăng mộ âm ngu hối xương ngập mộ thì cái bài về này tôi viết là tháng 10 31 tháng 10 năm 2020 tức là cái là hơn hai năm rồi vâng một cái <coughs> à, bài thơ cũng à, rất là hay à, như vậy là thông qua cái bài thơ mà chú vừa viết à, nó liên quan tới pháp đình xử án và cái bài thơ <coughs> lúc trước mà cháu đọc đúng không liên quan tới im lặng là tội ác thì à, xin phép à, chú à, Hoàng Anh Khiêm ngày hôm nay cháu sẽ lấy một cái tựa đề trong cái video của hai chú cháu mình à, đó là im lặng là tội ác pháp đình đẫm máu án oan hài hồ được không chú <laughs> vâng mời chú tiếp tục chương trình ạ à, nhưng mà bây giờ thì không im lặng nữa nó rồi phải không à, dạ vâng <laughs> tại sao chú lại cho à, rằng bây giờ không im lặng được là... thực ra là chúng ta biết hải oan đấy là từ hơn 2 năm nay rồi vâng có rất nhiều nhân chứng rồi là bằng chứng rồi là dư luận đặc biệt là, là nhân chứng của cái ấp 1 xã Nhị Thành à ấp 5 xã Nhị Thành vâng thì ngay từ khi mà cái, cái quyết định 05 ờ, vừa mới ló ra đấy thì chú với thám tử cao với lại rất nhiều những cái nhà báo hoạt động như là Lê Văn Sơn và vâng. Nguyễn uh, Nguyễn ờ, uh, Trương Nguyễn Hữu Danh đấy và vâng, Nguyễn Xuân Hạnh cũng tham gia cũng rất là nhiệt tình nắm cái uh, chuyện là, là, là, là, là cái điều 13 tháng 1 đó đấy là giết người trong bưu cục này đây là một nhóm nhóm hung thủ vâng. chứ không phải một hai hay là ba người mà nhóm này ước chừng khoảng ờ, tám chín tên trong đó khoảng uh, tên ở trong bưu cục thế còn uh, khoảng bốn tên khác thì là canh gác ở bên ngoài và vâng. những thằng nào mà ra tay thì được trăm triệu <laughs> thằng mà vòng ngoài thì khoảng 50 triệu thôi vâng vâng cháu cũng à, nghe cái, cái... Đó là, là, chú đã nắm được từ rất lâu rồi cháu cũng có nghe cái thông tin đó tức là cũng ừ, ờ, với cái cái thông tin ờ, mà ở vòng ngoài ấy cả cảnh giới cảnh cảnh giới rồi thì canh gác cái gì được bảy năm mươi đến 75 triệu đúng không còn ông nào vào trong mà ra tay thì trăm triệu nhưng mà cháu thấy rằng là cái đạo đức con người nó suy đồi quá đúng là xã hội nhiễu nhương đúng không người ta vì đồng tiền sẵn sàng là gì bán rẻ lương tâm và cướp đi toạt đoạt đi cái tính mạng của con người một cách rất là trắng trợn như vậy vậy mà cái điều đáng trách hơn là gì cả một bầy lang sói mà gọi là khoác áo đảng viên họ đã bao che bưng bít cho cái vụ này lên đến tận pháp đình giám đốc thẩm đây mới là cái điều đau của nỗi đau dân tộc này chúng em này đúng không ạ <laughs> thế cho nên là là là, là, là chú mới viết một cái status trên uh, facebook đấy tức là có mấy dòng thôi tức là bịt lỗ hà để ra lỗ hổng nhưng mà với... nhớ là ờ, cụ ước trai năm xưa viết uh, trong cái đại cáo bình ngô đấy và... có câu thế này là cơn gió to quét sạch lá khô tổ kiến hồng sụt hoang đê vỡ thế thì cái tổ gen hỏng này là chính là những cái cái bí mật của sơ AK này nó đang lòi dần ra thì rõ ràng đây là một cái sự suy đồi về chính trị chứ không là chỉ là một vụ án hình sự dã man nó là một âm mưu chính trị âm mưu lật đổ chính trường thế còn chúng ta biết rằng là, là, là rõ ràng là cái âm mưu đảo chính lật đổ chính quyền đấy lật đổ chế độ hiện nay đấy nó đã có từ lâu, rồi có thể nói là nó manh nhà từ thập niên 90 với vụ án nổi cộm đây là Nguyễn Hà Phan và bây giờ cái hậu duệ của cái Nguyễn Hà Phan này nó nó quậy thôi nói <laughs> đơn giản là như vậy thì hầu giờ muốn hòa phan là gồm cái nhóm cộng sản quan chức ở miền nam nói thẳng như vậy thế cho nên chúng ta thấy rằng là cái cuộc tranh giành ghế rồi đấu đá nội bộ ngay trong cái bộ chính trị hay là ban chấp hành trung ương rồi những thành phần ở trong ờ, ban bí thư rồi là trong ban nội chính ban kiểm tra đảng vân vân ấy, luôn luôn diễn ra những cái thế và lực hoán đổi và tranh giành nhau quyết liệt im lặng như vậy thôi đấy nhưng mà ngấm ngầm đấy là tiêu diệt phe nhóm diệt trừ lẫn nhau cho nên từ lâu là chú rất dị ứng với cái từ đồng chí cái bài hát năm xưa là, là, là bài đồng chí nghe rất hay quê hương anh nước mặn đồng chua làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá thì cái tình đồng đội này, tình đồng chí đấy năm xưa bây giờ đấy khi mà chúng ta thốt ra hai từ đồng chí là nghe chừng là muốn hại nhau rồi <laughs> đấu đá đấy đúng không? Chả, chẳng quan ông mình có trí gì cả mà chỉ để diệt nhau thôi cho nên chú biết là, là, là im lặng là tội ác từ 25 tháng 12 năm 2020 là tôi biết anh biết chúng nó biết vậy mà im thiên thiết <laughs> chỉ có cựu chiến binh chúng ta lên tiếng thôi một số luật sư nhà trí thức nhân sĩ yêu nước cũng đã phải lên tiếng thế nhưng rồi là cũng im lặng kìm trong im lặng <coughs> thì cái uh, tổ công tác đặc biệt của ban chuyên án quốc gia đấy và những cái kênh như là hóng phim tv rồi alibaba đấy cũng đã tiến hành làm việc với lại các uh, cơ quan ờ, công quyền hay là ủy ban kiểm tra của đảng ban nội chính trung ương đã đến ờ, viện kiểm sát dân tối cao đến tòa án dân tối cao hà nội thế nhưng tôi nghĩ rằng là các cựu chiến binh chúng ta thì vẫn dường như vẫn đang mắc mưu gầm mưu mà gây bức xúc xã hội gây binh biến gây bạo loạn rồi đàn áp rồi bắt bớ chúng ta thấy rằng rất nhiều những hệ lụy đã diễn ra ngoài 13 mạng người con số thống kê được đấy. nhà báo nhân chứng rồi là cả công an cả công an điều tra rồi cả những nhân chứng đã ngấm ngầm bị thủ tiêu <coughs> cho nên là, là, cái sự im thiên thiết này đấy chính là vì sợ tôi nghĩ rằng là lãnh đạo cấp cao cũng sợ nhân chứng cũng sợ cả chúng ta nó cũng hơi sợ sợ đúng không <laughs> cho nên là chúng ta <laughs> giống như là cái và cái lũ chúng nó đấy đều chung một cái nỗi sợ thế còn tôi nghĩ rằng là ngay cả trong tứ trụ hay ban chấp hành ờ, trung ương hay là bộ chính trị chúng ta sẵn sàng sẽ có những cái vật thế thần hay là, là, là, những con heo té đó chờ đến ngày mần thịt tôi nghĩ hòa nguyễn hòa bình bây giờ là, là sợ nhất búa diều dư luận rồi công luận như vậy rồi nhân chứng dần dần xuất hiện và sự đấu tranh công khai của các cựu chiến binh chúng ta tôi nghĩ rằng là nguyễn hòa bình là có thể nói là khá hoang mang tức là cả Trương Hòa Bình. Tức là theo chú là bây giờ là cái nhóm tội ác đó và đứng đầu là Nguyễn Hòa Bình và Trường Hòa Bình sẽ là những cái người mà sợ nhất đúng không ạ? À, tức là đấy là những kẻ thực thi cái, cái tội ác. Thế còn cái chỉ đạo cái tội ác này là cái thế lực ngầm. Mà thế lực ngầm là chúng ta đã xác định đó là những cựu lãnh đạo qua nhiều nhiệm kỳ. Chú đã nói là, là họ là đã nằm trong tứ trụ nắm quyền sinh quyền sát có thẩm quyền quyết định mọi vấn đề thế nhưng họ đã làm ngơ cho nên là họ cũng trở thành heo tế để chờ đến ngày mình thiệt thôi và lịch sử sẽ phán xử thôi lịch sử bao giờ cũng rất công tâm và nghiêm minh còn khi mà chưa phán xử được ấy, chúng ta phải trông chờ vào thế giới tâm linh thôi lưới trời lồng lồng thưa mà khó thoát luật nào cũng có thể né được nhưng mà luật nhân quả thì không thể né được không để chạy đi đâu được chúng ta tin như vậy thế còn uh, à, 97 triệu dân trong đó có chúng ta cũng giống như một bầy kiều trước một ờ, cái lũ chó sói nhà này bởi cái tư pháp nó khủng hoảng như vậy đấy thì chó sói nhà này là phải rồi <coughs> chú ờ, thường xuất thấy xuất hiện những cái câu mà tâm linh nhắc nhở đấy là khi người người, người chăn kiều đó mà khen chó sói đấy chắc chắn là ông ta không thương đàn kiều của mình <laughs> rồi những cái câu như là đã đến lúc người đi săn cũng phải biết ăn thịt chó <laughs> thì người đi săn đây có thể là, là, là Bắc Kinh Tập Cận Bình có thể là tình báo Hoa Nam có thể là thế lực ngầm và những con chó chúng ta biết rồi đó là ai những kẻ nào nên pháp đình án oan chúng giả điếc giả câm là như vậy hồ sơ ak là cái gì là bí mật quốc gia cái hồ duy hải đấy là án hình sự sao lại đưa vào hồ sơ ak những bí ẩn của nguyễn văn nghị hay cái chết bí ẩn của nhà báo Hoàng Hùng rồi cái vụ án là đốt chồng rồi là vợ thì đi tù trung thân đánh bạc ở Campuchia như thế nào nợ như thế nào mà buộc phải giết chồng như thế nào rồi nhà báo Trương Như Hữu Danh là bị bắt ở Cần Thơ rồi thám tử cao cũng bị đe dọa khi mà nói đến cái việc mà thỏa thuận ờ, bà Loan nhận tiền mà làm theo ý đồ của cái thế lực ngầm này vân vân <coughs> cho nên rồi tất cả đấy dần dần sẽ được vén màn sự thật chúng ta không sốt ruột được cái quan trọng bây giờ là cái bể lũ quan than đấy đang tính điều còn mất khi mà vụ này bung bét ra rồi đấy thì sự phân xử của lịch sử đấy thì chúng ta biết rồi nhưng mà sự phân xử của cái tư pháp hiện hành đấy tôi nghĩ rằng là nó không đi đến đâu đâu đã có nhiều giả thiết tức là họ sẽ ngấm ngầm thải ra rồi chờ 15 năm bãi nay thì các quan chức hạ cánh an toàn và sẽ chìm vào quên lãng cho nên là bè lũ quan tham toan tính điều còn mất ích kỷ cầu an trong chất luận bày đảo tôi nghĩ là đăng đàn nó có nhiều à, luật sư rồi là nhà giáo nhà báo nhà thơ rồi kể cả chúng ta nữa như bác công lý rất là thích lý luận tôi nghĩ lý luận làm gì nhiều không cần nói nhiều bởi vì chúng ta biết rõ là cái, cái nền tư pháp rượu giá như hiện nay này, mà nó phán xử hàng trăm có thể hàng ngàn những phiên tòa từ cái bưu cục cầu vòi này thì sẽ không bao giờ công minh không bao giờ là công bằng và không bao giờ đúng pháp luật cho nên là nó và chúng ta cũng đang tụng chết luận bày đảng và sau hết thì những kẻ giết người cũng biết diệt khẩu giết người đã hơn 10 xác chết cả công tố công an hay nhà báo liên quan vân vân ám ảnh cả tâm linh bao án rất kinh hoàng cho nên nó phải đưa thầy pháp đài loan sang để mà hiểm bùa và chúng ta thấy rằng là cái ác vẫn đang qua nhưng đồng thời chúng ta cũng thấy được là cái bữa tiệc máu của chúng nó đấy cũng sắp cạn nhưng chớ treo đây là chúng vẫn cứ chân cháo chẳng sợ hồi cha hay lương chi phán quyết gì cả giờ tất cả chúng ta cũng đều chết thôi và mọi chuyện là phải chỉ mà quên lãng nói tóm lại là cái xu thế chìm xuồng đấy nó vẫn là, là chiếm ưu thế hiện nay những cái bằng chứng chúng ta đưa ra đây rất nhiều bằng chứng là nói hải vô can rồi phải thả hải ra nhưng mà thả hải ra bây giờ cũng thực sự không an toàn cho nên rồi mà ngày kia đấy thì bưng biết rồi cũng chết thế bể lỗ quan tham này đấy là củng cố đời con thì thân xác rồi cũng xuống trong mộ nhưng mà quan trọng hơn đấy là linh hồn sẽ bị giam trong ngục tối mịt mù và lời nguyên rủa ngàn năm sau vọng lại ngàn năm bia đá không mòn à trăm năm bia đá không mòn mà ngàn năm bia miệng vẫn còn chưa chơi và quan trọng hơn nữa là thế hệ sau này đấy lũ con cháu muôn đời phải sống trong sợ hãi nó luôn bị dằn ra vặt lương tâm nó luôn luôn thấy tủi nhục vì cha ông của nó đã có một cái tội lỗi đối với đất nước đối với dân tộc Đấy, chè nó cay đắng nó chua chát lắm và lũ chúng sẽ bị trừng phạt là sống điên dại giữa u mê còn cựu chiến binh mà chúng ta đấu tranh cho công lý đấy thì rõ ràng là chúng ta lo cho thế ở sau này với cái nền tư pháp này thì không có công bằng xã hội sẽ không có dân giàu nước mạnh sẽ ngăn chặn những cái đầu tư quốc tế có lợi từ phương tây ngăn chặn cái ánh sáng văn minh của công lý thế giới tiêu biểu nhất đấy, quan trọng nhất đó là cái, cái quyền con người cho nên là đối với quốc tế đấy thì vấn đề về quyền con người thì sẽ không bỏ qua cho những tội ác này của tư pháp việt nam chúng ta tin là như vậy <coughs> thế thì bây giờ là cái việc mà nó bung bét ra như vậy rồi đấy cha của một hung thủ muốn nó biết cái nhóm hung thủ gồm những kẻ nào điều này cái tổ công tác đặc biệt chúng tôi cũng đã là, là được biết từ hơn một năm nay rồi nhưng mà đưa ra lúc này đấy đưa ra công khai lúc này đấy, nó là một cái ngoài nổi mà nếu chúng ta xử lý không khéo đấy nói như là thám tử cao nguyễn minh thùy đấy là chỉ có thể tóm được vài con chuột cái còn hổ báo rồi là thế lực ngầm rồi là thế lực nước ngoài nó can thiệp như thế nào thì chưa sợ đến đâu chúng ta phải nghĩ như vậy qua rất nhiều những cái vụ đại án đã xét xử từ cái thời mà chỉ, uh, ờ, Trịnh Xuân Thanh là Đinh La Thăng đây gần đây là cái test Việt Á rồi là vụ án Thạc Ma Mạc Si buôn thuốc uh, ung thư giả bằng khăn che quốc cường là chỉ bị phạt tù 4 năm vô lý như vậy đấy là tội ác giết người Đấy, đá cũng là giết người có tổ chức với âm mưu đấy là lũng đoạn nhà nước nhằm lật đổ cải chế hay là đảo chính không tiếng súng là như vậy cho nên là chúng ta đừng hy vọng gì nhiều khi mà các cựu chiến binh chúng ta đấy sẽ trực tiếp đến gặp tứ trụ rồi ngồi ly ra đấy cuộc công và trả lời không có sự trả lời nào thỏa đáng đâu đầu tiên là như vậy cho nên là chú đã đề xuất một cái phương án tức là bây giờ đấy quả bóng chính danh đấy đang đến chân quốc hội cụ thể là chủ tịch quốc hội vương đình huệ với cái ờ, ủy ban thường vụ quốc hội ủy ban tư pháp hãy tự kiểm điểm với chức danh giám sát với chức năng lập pháp với cái quyền lực là bầu ra tranh án tòa nhân tối cao hay hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao đã giám sát như thế nào và thực trạng hệ thống tư pháp hiện nay như thế nào từ cảnh sát điều tra cho đến là cơ quan tố tụng dưới quyền công tố như viện cảnh sát dân tối cao và phán xử của tòa án nhân dân tối cao có thể nói rằng là đã có rất nhiều những cái hành vi vi hiến vi phạm pháp luật công an mà vi phạm pháp luật thì điều tra cái gì kết luận điều tra có có trung thực hay không viên kiểm sát dưới quyền công tố nhưng mà phó viện trưởng viện kiểm sát dân tối cao đây lại có cái khả năng tức là thu tóm người ám nhẹm những cái bí mật của vụ án bô cục hồ bằng Nguyễn Thử Khiêm thế làm sao mà tin được cho nên viện trưởng lê minh trí đã nói rằng là càng làm thì càng phải xin lỗi nhân dân và lê minh trí cũng đã từng là, là muốn là, là, là rời bỏ cái công việc của mình tuy nhiên là cái cái, <coughs> cái kháng nghị 17 điểm đấy của ông ta đây là một cái kỳ công nhất của cơ quan công tố trong 15 năm qua và quyết định 05 đấy thì Nguyễn Hòa Bình nó có công nên là công khai những cái tội phạm giết người có tổ chức của tập đoàn tội ác Long An à. bao gồm cả cơ quan cảnh sát điều tra viện kiểm sát dân ờ, Long An tòa án dân Long An rồi liên quan đến cả công quyền dưới công quyền và cái các hội đoàn thể của đảng ở tỉnh Long An đeo phải nhúng rào nhé cho nên Nguyễn Văn Nghị cái nghi phạm Nguyễn Văn Nghị đưa ra đấy với những cái tin tức mập mờ này là nói là, là, là con cháu của lãnh đạo cấp cao tôi nghĩ không phải đâu người lý cho là liên quan đến bà Trương Mỹ Hoa hay là Trung tướng Nguyễn Việt Thành đánh cái vụ án năm cam nhưng mà tôi nghĩ rằng là, là, là Nguyễn Văn Nghi cái này đấy là cái thằng chỉ đạo thuộc tình báo hoa nào và nó là thằng nắm giữ nhiều nhất đấy. những cái bằng chứng phạm tội của các quan chức trong hệ thống tư pháp trong cơ quan công quyền từ trung ương đến địa phương nó là cái thằng giữ bảng lương lương đen ấy, của cái xã hội đen những cái lò đánh bạc của út tráng hay là của bưu cục cổ voi này đánh bạc qua mạng đem lại và khi đang tiền rồi đấy há miệng mắc quài cho nên phải im lặng thôi <laughs> cho hiểu không dạ. cái chuyện đó thì ai cũng biết thế cho nên bây giờ đấy quốc hội trở lại vấn đề cái vai trò chính danh của quốc hội không thể né tránh được mà đồng chí vương đình huệ đấy tôi nghĩ rằng là có thể nói là trong sạch nhất trong vũ trụ hay là chưa bị dính chảo nhưng mà với liên Hoa đã phải theo sự chỉ đạo của Tổng Bí Thư của Bộ Chính trị của Ban Bí Thư của ban nội chính quốc hội chưa là một cơ quan lập pháp độc lập cho nên không thể có tư pháp độc lập mà chỉ có độc lập tư pháp độc lập đấy mới có công bằng có công lý đấy là nguyên lý rồi thế nhưng bây giờ đấy mặt mạnh của vương đình huệ là gì của quốc hội là gì đó là liên kết với bộ quốc phòng liên kết với hội cựu chiến binh Việt Nam liên kết với các nhà khoa học nhân sĩ trí thức yêu nữa để mà thành lập cho bằng được ủy ban bảo hiểm quốc gia và khi có ủy ban bảo hiểm quốc gia rồi đấy thì chúng ta sẽ xác tín những cái điều luật về an ninh quốc gia về luật bảo vệ tổ quốc rồi quan hệ đối ngoại như thế nào có thế mới phá án được có thế mới có những cái phiên tòa bảo hiến hay là tòa án quân sự để mà xét xử về tội giết người có tổ chức ra bản án trái luật là đồng phạm giết người luật đã quy định như vậy cứ theo luật mà làm vào tòa án bảo hiến đấy hay là tòa án quân sự đấy mới có những phiên tòa xét xử cái tội phản quốc Chúng ta nói nội phản bán nước rồi hoa nam nọ kia nhưng mà không có bằng chứng gì cả không có là, là, là tội phạm gì cả thì làm sao mà xét xử phải cho nên là từ hai năm nay là hơn hai năm nay rồi đấy thì sau quyết định 05 này chú đã nói rồi chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hay là quốc hội phải tuyên hủy ngay quyết định không nằm nhưng mà họ có làm đâu né tránh hoặc im lặng cái đó là vi hiến vi phạm pháp luật không thực hiện cái chức trách của mình còn ờ, nói về mà trách nhiệm người đứng đầu đấy thì người chịu nhiệm cao nhất đó là tổng bí thư nguyễn phú trọng ông có thể là cho rằng là, là, là các phe nhóm đang là đấu đá rồi là phản phé rồi là tiêu dần lẫn nhau rồi ông đưa ra những chuyện là không có vùng né vùng cấm nhưng rồi gần đây cái phố Hồ chúng ta còn đưa ra cái vùng kín nữa không phải cái vùng kín của của cô Hồng mà Hải sơ xoang mà chảy nước ra đâu mà vùng kín ở đây là cái vùng kín mà cái bữa tiệc máu đấy mà chúng ta ăn chung với nhau chén chú chén anh với nhau Thì có một câu rất hay đấy, của tàu đấy đó là đa kim ngân phá luật lệ còn nói về chủ nghĩa Marx ấy, nếu mà miền Bắc thích lý luận thì Chúa đưa ra một cái câu kinh điển thế này đã đến lúc sự phê phán bằng vũ khí phê phán phải được thay thế bằng sự phê phán bằng vũ khí <laughs> nhưng mà phải nhớ một điều nữa vậy là tiếp theo câu kinh điển là đấy là lực lượng vật chất chỉ có thể chiến thắng bằng chính lực lượng mặt trận. cựu chiến binh chúng ta nghèo có súng ống đâu bộ quốc phòng này chưa cho phép công an lực lượng bảo vệ thanh kiếm và la chắn của chuyên lính vô sản thì như vậy <coughs> cho nên lực lượng vật chất của chúng ta chưa chưa có gì làm sao mà, mà, mà, mà cải cách tư pháp hay là đổi mới hiến pháp được cho nên cái xu thế chung hiện nay đấy là chúng ta phải chiến thắng cái thế lực của đại lũ hán nô có thể đến 7 80 phần trăm trong các cơ quan công quyền trong các cái tổ chức lãnh đạo của đảng còn hướng tới một cái nền văn minh phương Tây hay là liên minh với Mỹ về chiến lược để bảo vệ Biển Đông xây tòa đại sứ Láng Hạ rồi cho Mỹ thuê vĩnh viễn cái cảng Cam Ranh chắc chắn là sẽ được bảo vệ được Biển Đông khi mà chiến tranh thế giới nổ ra hay là tranh chấp sắp tới còn thế sự mà nói thì rõ ràng nếu mà nga bây giờ mà không xa lầy ở ukraine ukraine <coughs> và chiến sự đang diễn ra ở biển đông và tranh chấp đang diễn ra ở crimea chú đã nói rồi thằng à, nga với thằng trung liên kết với nhau liên minh với nhau nhưng thực ra nó nói rằng cụ thể để mà xem tình thế nào để mà thực hiện cái âm mưu bá quyền của mình tôi lấy ví dụ như là, là <coughs> nếu mà nga thôn tính được ukraine đấy, thì trung quốc sẽ tiến đánh đài đoàn không nhỏ rồi để nó độc chiếm biển đông và nó tiến đánh việt nam theo hai hướng lại phía bắc 6 tỉnh biên giới phía Bắc và phía Tây nào các tỉnh biên giới phía Tây chắc chắn là sẽ xảy ra và lúc đó thì Mỹ phương Tây đấy sẽ không thể chỉ có viện trợ vũ khí cho Ukraine mà sẽ phải tham chiến trong cuộc đại chiến thế giới lần thứ ba nói cho ngay như vậy thế chúng ta chuẩn bị tinh thần đi còn cái ờ, tư pháp nó, nó đang rối rắm như vậy này các đại án đang ngổn ngang như vậy này tứ trụ đang lo đề phòng ờ, ngăn ngừa lẫn nhau hoặc là tiêu diệt lẫn nhau này. tôi nghĩ rằng là và cái chính sự hiện nay là đang rất là bề bối bu của cổ hoa chúng ta chỉ là giọt nước tràn ly của tư pháp thôi nhưng còn văn mang dân tộc như thế nào đó là điều chúng ta quan tâm đất nước chúng ta sẽ ra sao con cháu chúng ta sẽ ra sao sống như thế nào hay là chết như thế nào thế hệ chúng ta đấy thì thế hệ chúa đấy các cựu chiến binh đấy giỏi lắm là là, là năm mười năm nữa là cùng cũng là về với đất thôi chúa hôm nay là 70 rồi nói như vậy không phải là bi quan chúng ta phải biết về ờ, thế sự quốc tế thế sự của đất nước dân tộc và chúng ta chỉ nói một câu kết luận tổ quốc trên hết luôn luôn đúng văn mạng dân tộc đã đến hàng đầu trong tất cả mọi vấn đề xin em nhé dạ vâng rất là cảm ơn uh, chú Hoàng Anh Khiêm một uh, giảng viên đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã có một cái bài chia sẻ một bài nói chuyện rất là tuyệt vời cùng với cháu Minh lan tỏa yêu thương cháu rất là tâm đắc với cái ờ, vấn đề chia sẻ của chú ngày hôm nay à, có thể nói rằng như chú nói cái câu kết lại là cháu thấy rằng hoàn toàn có ý nghĩa à, tức là cái vấn đề đặt tổ quốc lên hàng đầu đúng không Đó. còn cái vấn đề uh, liên quan tới ờ, các cái câu chuyện của ngày chú ngày hôm nay thì cháu thấy rằng là cũng có rất là nhiều cái điều bổ ích không chỉ là những cái vần thơ nó đi vào cái vấn đề phản ánh thực trạng xã hội của chúng ta hiện nay à, mà thông qua bài chia sẻ thì thông qua cái vụ án biêu cục cổ voi cũng như là các cái diễn biến của quốc tế của khu vực trong hiện nay chúng ta thấy rằng là à, như vậy là cái tình hình thế giới hiện nay nó đang có cái chiều hướng phân cực và đang có nguy cơ à, diễn ra những cái gọi là nguy nan cho vận mệnh đất nước của dân tộc ta à, và cái điều đặc biệt là <laughs> hôm nay cháu cũng thấy chú nói rằng Nguyễn Văn Nghị không phải là con cháu của ai đâu mà chính là của cái thằng Hoa Nam nó cài vào để nó chỉ đạo. À, thậm chí là nó giữ bảng lương của nhiều ông tay to mặt lớn cái điều này cháu thấy rằng là cũng rất là phù hợp đấy. À, và cũng có một số diễn giả cũng có cái góc nhìn như như chú Hoàng anh Khiêm đấy. À, và để kết lại cái chương trình thì cháu hoàn toàn nhất trí với chú ờ, Hoàng Nghị Khiêm. Dân tộc Việt Nam của chúng ta luôn bất khuất kiên cường nhưng chưa bao giờ bứt lên được trở thành một nước mạnh để thể hiện cái gì à, cái sự à, tự cường, cái uy quyền của mình trên phạm vi khu vực và thế giới. Thành ra là à, mãi mãi chúng ta vẫn phải chịu sự kèn cựa thậm chí là sự, sự ờ, chỉ đạo can thiệp của các nước lớn trong đó có cả những cái nước ở ngay hàng xóm láng giềng của chúng ta như cái ông Trung Quốc à, vậy nên là cái điều mà chúng ta hiện nay là có một cái cái nạn nữa ngoài cái nệ tệ tham nhũng tiêu cực mà thậm chí cháu nghĩ là cái tham nhũng tiêu cực này nó cũng xảy ra từ cái nệ một cái tệ mà uh, qua cái câu chuyện hôm nay chú ờ, Hoàng Anh Kiêm chia sẻ đó là gì là có một cái đội ngũ hán nô rất là lớn họ đang tồn tại thậm chí là họ đã được cài cắm thậm chí là họ đã vươn sâu vào trong các cái bộ máy lãnh đạo công quyền của chúng ta đây là một cái vấn nạn đây là một cái gọi là cái vấn đề nguy nan của đất nước đúng không ạ nên là ờ. muốn nói gì thì nói điều quan trọng nhất là phải diệt được cái bọn hán nô kia kìa <coughs> ăn cơm ờ, của nhà nhưng mà thờ ma của tàu cộng kìa đấy đấy là cái vấn đề mà cháu nghĩ rằng là là là, là hoàn toàn đồng tình với chú uh, Hoàng Anh Kiêm à, và nó cũng thể hiện một cái rất là rõ ràng trong cái vụ án bí cục cầu voi đúng không chú dạ rất là tầm đắc rất là tuyệt vời cảm ơn chú Hoàng Anh Kiêm đã đến với chương trình của cháu Minh lan tỏa yêu thương có một cái bài nói chuyện mà có lẽ rằng cộng đồng mạng khi nghe được những cái nội dung chia sẻ của chú cũng sẽ cảm nhận được cái mối nguy của dân tộc hiện nay à, không chỉ là vấn đề ở nội nội tại là nội xâm đâu mà nó còn có cả các cái âm mưu của các cái thế lực bên ngoài à, đặc biệt là cái ông Trung Quốc Trung Quốc ở bên cạnh chúng ta cảm ơn chú rất là nhiều chúc chú luôn sức khỏe bình an và sẽ tiếp tục có những bài nói chuyện tuyệt vời hơn nữa nhé rồi chú cảm ơn dạ Xin vâng kết thúc chương trình thì à, À, xin được một lần nữa xin gửi lời chúc chúc sức khỏe chú Hoàng Anh Khiêm và toàn thể đại gia đình mình cũng như toàn thể cộng đồng mạng đã và luôn quan tâm tới à, vấn đề thời cuộc, tới vấn đề tư pháp của nước nhà. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Chào tạm biệt ạ.